Hello, đam mê cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào các bạn nha à, Ngày hôm nay mình à, lại tiếp tục đi câu cá các bạn Mình vẫn tiếp tục đi câu cá ở hồ Nú Le nha à, Mình vẫn à, câu cái bài à, mùi cũ Bài à, ngũ cốc các bạn, năm phần á Mình đã hướng dẫn cho à, các bạn rồi đó à, Hôm nay mình à, đi câu với lại anh à, Quang Minh Đấy các bạn Đấy, anh em đã à, À, dù ra như thế này nè đấy anh Minh coi câu rất là nhiều cần còn mình thì mình câu bốn cây thôi đó đây là, đây là toàn cảnh à, hồ núi lê các bạn đấy rất là đẹp luôn rất là lộng, kết hợp à, vui chơi giải trí các bạn đấy hôm nay trời tiết ta rất là đẹp nè có nắng nè đây các bạn mà mình mới à, trộn mồi xong nè à, mình đã mới vừa quăng được cục mồi đầu tiên mình quăng à, bốn cục mồi rồi thì thành phần này cũng à, tương tự thôi à, thành phần rang để qua một ngày hoặc à, hai ngày trộn cám chim cám gà bánh chu lai hai lòng đỏ của trứng vịt vậy thôi đó để à, à tránh anh em à, thắc mắc à, không biết là mình câu lên cá mồi gì nha các bạn Đấy, bồi tỏi rất là thơm ngon luôn đấy bồi đạp hai giờ ok đây các bạn đây mình đã dăng ờ, bốn cây ra ra đó rồi trời nên ta nó, nó có gió hơi lớn nè sóng mới nè không biết thế nào đây ok có cá mình sẽ ờ, quay cho các bạn xem nha lên hàng các bạn ơi Vĩnh Long trôi trôi nhỏ à, có cá được rồi phóng sinh hả ok bắt chinh cá các bạn ơi tại vì con cá nó quá to kìa sao khỏe <laughs> trắng ơi cái trắng cái chấm cỏ uh. các bạn các bạn ơi chấm cỏ chấm cỏ nhà nãy giờ nó ăn á nó chim nó mạnh lắm chống cỏ các bạn kết quả à, hồi sáng giờ mình chờ các bạn chống cỏ nè giờ thấy con con à, chấm đen các bạn đây hay quá hay quá Người thủ chúng ta hôm nay lên cá Không có gì mua bằng Đưa được lên được cá dừng lại đi dừng đi dừng đi em mới lành cho dừng lại đi mất công cái gì trang lên là lên là lên là lên đỡ cho bạn mỗi cầm coi dạ. má câu con cá nó cá này dãy luôn má con này bự không bự rồi biết bài này là bài gì rồi đó <laughs> biết gì rồi đó <laughs> không cái này mà có thêm lá mì nữa ngon thôi bước ra làm ra bước lá mì đi các bạn chống ra à, đã chưa hey đường chết đây khỏi vậy chạy giờ á im rồi lên là lên là lên là lên góng ơi không ồ quá bên kia dính cá nữa rồi quá trời rồi yeah trôi trôi lên là lên là lên là lên lên là lên là anh không đổi rồi đi anh chép chép mọi người ơi câu cá này mà giật mồi mồi ngồi mồi ngủ cốc nha đồ mất cá dính mắt ta <laughs> vậy là cá này chạy ngang nó dính mắt rồi không nó nó ăn rồi mà chép à, chơi đổ á chín cá anh qua dạ, lượn mà má mà lên bằng nước luôn mà